đều khen nức nơ, gái trai xinh đẹp đôi phu thế chúng ta sẽ sống bên nhau đầu bạc trăng long có cánh đông thực đông. gái không bến tre có đi ngang xin anh hãy nhớ ghé về quê em đi vui xin bác nhé con gái bến tre dịu dàng là chất phát phải ý nhau rồi tôi ba má mình cưới luôn lời em nói đâu phải là nói suông cưới em rồi chắc chắn anh không khổ xin cho anh một thằng cô tí đâu vẫn ra đường